bìa cá, một món ăn đến từ vùng Tây Bắc Việt Nam. Là món ăn có từ lâu đời của người Thái ở Sơn La, được biến tấu từ món nằm bìa. Với bìa cá, người ta dùng lòng, tiết cá kết hợp với các loại rau đặc trưng của Tây Bắc. Món ăn có màu nâu sền sệt, mùi hương không hấp dẫn, vị đắng đặc trưng. Nhắc đến các món ăn nổi tiếng kinh dị ở Tây Bắc, nhiều người thường nhớ đến các món như gọi cá nhảy, Nọng địa bên cạnh các món bịa phổ biến thì ít ai biết rằng ở vùng đất này còn món bịa cá cũng rất ấn tượng. Bịa là thứ dịch sền sệt trong ruột non gồm dịch tiêu hóa và thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn, cho nên có người gọi là phân non. Để làm được món bịa cá, cần phải chọn được những con cá suối còn sống, thường sẽ lựa chọn những loại cá to như cá trắm, cá chép vì phần ruột của loài cá này khá to. Cá sau khi làm sạch sẽ lấy phần ruột để riêng, sau đó sẽ bóc tác phần mở bám ngoài ruột rồi dùng tay vuốt sạch các chất bẩn trong đó. Phần ruột này sẽ nhanh chóng được cắt thành từng khúc vừa ăn, rồi để ráo nước. Để chế biến được món bìa cá hấp dẫn, quan trọng nhất là phải kết hợp với các loại gia vị đặc trưng, trong đó không thể thiếu củ sả, hạt mắc kháng, một loại hạt có mùi vị gần giống hạt tiêu, ớt tươi, mùi tàu. Bìa cá được bày trong một cái bát tô, khi ăn thực khách dùng thì múc bịa vào bát của mình rồi thưởng thức luôn hoặc có thể làm thức chấm cùng gỏi cá các loại rau rừng. Bỉa cá là món ăn có từ lâu đời của người Thái ở Sơn La. Với họ, bỉa cá không chỉ là món ăn để thiết đại khách khi đến chơi nhà, bày tỏ sự hiếu khách của gia chủ, mà nó còn thể hiện tính sáng tạo trong ẩm thực dân tộc, biết tận dụng các loại nguyên liệu để chế biến thành món ăn mới, có sức hấp dẫn và độc đáo,